Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúc sau kèo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận chung kết của U20 châu Á nha. Thì trước khi mình vào nhận định cái trận chung kết của U20 châu Á thì mình sẽ tiến vào cái phần mà những cái trận mình nhận định trước đó cho tất cả anh em thì anh em cũng thấy tối hôm nay mình có nhận định cho tất cả anh em hai cái giải cúp C2 nha. Đó là um, cái trận giữa Real Betis và Man United trên lượt về vòng 1/8 cúp C2 nha anh em và trận Real Sociedad và AS Roma. Thì um,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 giữa trận U20 Uzbekistan và U20 Iraq thì à, trận này được à, tổ chức trên sân nhà của U20 Uzbekistan nha anh em thì hiện tại Uzbekistan là đội chủ nhà và mình sẽ nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến và mình sẽ tiến vào cái phần à, phần kiểm soát bóng thì um, trang sofa Sico đang đánh giá được cái thằng UB kích tăng sẽ thắng trong cái trận này và tỷ lệ à, thắng của thằng UB kích tăng tới 59.35% nha anh em thì à, tỷ lệ quà nó sẽ là 15% còn tỷ lệ mà thằng Iraq có thể thắng được chỉ có 25% thì um, trang này đang đánh giá cao về cái thằng Uzbekistan đội chủ nhà thì anh em biết trận vừa rồi Uzbekistan vừa hạ gục được Hàn Quốc trên chấm penalty luôn nha anh em còn Iraq thì hạ được Nhật Bản trên uh, à, hư hạ Nhật Bản trong 90 phút luôn không cần vô tới penalty thì Iraq năm nay được uh, có nhiều sự bất ngờ từ đội tuyển U20 Iraq nha anh em thì mình sẽ tiến vào thành tích gần nhất trong cái à, từ vòng bảng tới vòng 1/8 hiện tại của uh, hai đội luôn nha anh em thì anh em thấy bên phía U20 Uzbekistan thì trong năm trận gần nhất U20 Uzbekistan chưa bị bại một trận nào luôn nha anh em từ hòa đến thắng thôi thì anh em thấy trong cái lịch sử gần nhất của Uzbekistan là cái trận thắng trước Hàn Quốc thì trận đó là không đều nha anh em và Uzbekistan vào tứ hiệp phụ thì Uzbekistan trong lăn lăn lu luôn anh em trong lăn lu thì Uzbekistan đã thắng Hàn Quốc luôn nha còn bên phía Iraq thì anh em cũng thấy Iraq vừa đánh bại Nhật Bản trên cái chấm lăn lu luôn nha anh em và Iraq thắng Iran trước uh, đó nữa thì anh em thấy thằng Iraq nó có cái phong độ um, khá là bất ngờ trong những cái trận gần đây nhất thì Iraq đã lọt vào tới vòng chung kết luôn nha anh em không ai nghĩ được thằng Iraq sẽ vào lọt vào tới vòng chung kết nhưng mà người ta sẽ nghĩ là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc có thể là lọt vào vòng chung kết nhưng mà hai đội mạnh đó đã ra về rồi nè thì bây giờ cái trận này quá dễ dàng để ờ, giữ chức vô địch cho đội tuyển Uzbekistan rồi thì anh em thấy trên cái lượt đi lượt đi trên ờ, cái lượt đi trên ờ, vòng bảng lượt đi vòng bảng anh em thì UB kích tăng đã thắng thằng U20 Iraq với cái tỷ số 1-0 do đó U20 UB kích tăng đang bị thẻ đỏ nhưng mà vẫn thắng được Iraq với cái tỷ số là 1-0 thì hai thằng này là chung cái bảng đấu ở trên vòng bảng nha anh em giờ hai này đã gặp nhau ở chung kết nữa thì anh em thấy lượt ờ, lần trước là gặp nhau là thằng UB kích tăng dù bị thẻ đỏ cũng vẫn thắng thằng Iraq được với tỷ số 1-0 thì Iraq rất yếu do so với thằng bị cái tăng nha anh em thì mình sẽ vào trong cái uh, lịch sử trận đấu trước đó cho tất cả anh em xem là trận đó uh, đây đây là cái lịch sử trận đấu trước nha anh em thì hai này phút 44 là thằng Iraq nó đã bị thẻ đỏ rồi nha anh em à, thằng uh, UV Kích Tăng đã bị thẻ đỏ rồi nhưng mà Uzbekistan vẫn giữ được cái bàn thắng là 1-0 dành cho các cầu thủ Uzbekistan luôn và thắng đánh bại được thằng Iraq với cái tỷ số là 1-0 nha anh em. Thì mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em, mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nha anh em. Đây tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là được ờ, nhà cái đưa ra là cái đội chủ nhà Uzbekistan đang chấp với cái mã kèo là 0.5 nha anh em và tài xỉu 2. Thì thì cái mã kèo này mình khuyên tất cả anh em nên nằm đội chủ nhà, nằm đội chủ nhà. Còn tài xỉu thì uh, anh em cứ chờ ra sân có cái đội hình chính thức mình sẽ cập nhật tài xỉu ờ, cho tất cả anh em trong nhóm thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái kèo là U20 UB kích tăng thì trong đây là trận chung kết rồi Uzbekistan sẽ quyết định thắng thằng Iraq này trong 90 phút sẽ không cho thằng Iraq này vào tới cái hiệp phụ đâu anh em hiệp phụ nhiều khi thằng Iraq nó có thể thắng ngược thằng Uzbekistan bởi vậy Uzbekistan sẽ thắng trong vòng 90 phút bởi vậy anh em cứ vào cái mã kèo 0.5 Uzbekistan đội chủ nhà chấp 0.5 hoặc là anh em có trang anh em chơi anh em có thể chờ cái mã kèo tuột xuống 0.25 thì cái tỷ lệ anh em thắng lại càng cao hơn nữa. Đó là cái vấn đề anh em chơi trang anh em lợi thế được cái vấn đề này anh em chờ kèo nha còn anh em nào mà đang chơi ngoài thì anh em cứ vào cái mã kèo UB cái tăng 0.5 còn những cái trận này anh em cứ vào cái mã tài gốc cho mình thì gần tới giờ ra sân mình sẽ cập nhật cái mã kèo gốc cho tất cả anh em trong nhóm của mình luôn để anh em có thể đánh được cái mã kèo gốc trong cái trận chung kết này luôn nha <coughs> thì tới cái hôm mà trận đấu um, diễn ra vào lúc 21 giờ mình sẽ có um, live trực tiếp cho tất cả anh em để anh em có thể lên nhận kèo trực tiếp luôn nha